Thưa quý vị, bốn bộ phim Việt mới đang phát sóng Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Hãy nói lời yêu và Thương con cá rô đồng đang chiếm được cảm tình của người xem. Vậy điều gì tạo nên sức hút của những bộ phim về đề tài gia đình? Các đoàn làm phim đã có sự đầu tư, sáng tạo như thế nào để mang tới những câu chuyện phim hấp dẫn, chạm tới khán giả? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau. Thời gian gần đây, phim về đề tài gia đình luôn tạo sức hút trên các kênh của Đài truyền hình Việt Nam những bài viết review từng tập phim phát sóng, những video thu hút hàng triệu lượt xem. Điều này cho thấy nhu cầu từ phía khán giả muốn thưởng thức những bộ phim gần gũi, mang hơi thở cuộc sống. Đến thời điểm này thì chúng tôi tiếp nhận khá là tốt những cái phản hồi tích cực của khán giả và dựa trên những cái đà này thì tôi hy vọng là cố gắng khai thác một số phim ờ, dựa trên những cái đề tài như thế này nữa để hy vọng là khán giả đón xem một cách ờ, nồng nhiệt. Bộ phim Hương vị tình thân trên sóng VTV1 đang ngày càng cuốn người xem vào những mối quan hệ phức tạp xoay quanh các gia đình. Thương con cá rô đồng trên sóng VTV3 tạo sự đồng cảm với khán giả qua bi kịch cuộc sống của năm chị em mồ côi và sự hy sinh của Thương, người chị cả. Trong khi đó, hãy nói lời yêu khiến nhiều người phải suy ngẫm về sự bao bọc, uy quyền của cha mẹ với con cái, những vấp váp của người trẻ khi bước vào đời. Còn mùa hoa tìm lại mở ra câu chuyện về đề tài nông thôn. Với mỗi bộ phim, ekip thực hiện đều có sự đầu tư nghiêm túc từ nội dung câu chuyện, cách thể hiện nhằm mang tới sự mới mẻ cho khán giả. Chúng tôi sẽ phải quan sát nhiều hơn, đọc nhiều hơn và cũng như update những cái những đề tài nóng hổi nhất, bức xúc nhất trong cuộc sống làm thế nào để mềm hóa đưa lên trên phim để người ta thấy được là à, đây là những câu chuyện mà mỗi gia đình hiện đại đều đang vướng mắc phải việc mình tiếp cận với tất cả những thông tin này là là việc cập nhật rất rất là thường xuyên nên luôn luôn phải có sự linh hoạt cân đối giữa tất cả các bộ phim trước sau và những cái phim đang phát đấy bọn mình đã làm ra làm và đến hiện tại trên cái hiệu ứng khán giả thì cũng cảm thấy rằng là mình đã làm được cái việc là tạo ra những nhân vật mà có những nét tính cách rất là đặc sắc và những chi tiết đời thường ở trong phim đấy rất là nhiều hầu như ai cũng sẽ nhìn thấy rằng là thấp thoáng ở đâu đấy trong tất cả các nhân vật của phim đấy có bóng dáng của mình hãy nói lời yêu tôi đang xây dựng và rất tốt là được các cái à, được khán giả đón nhận tích cực bởi vì ở trong đó nó rất đời thường nó là cuộc sống của một gia đình trong đó mà rất nhiều người nhìn thấy bóng dáng của mình bên cạnh đó một yếu tố góp phần không nhỏ cho sự thành công của mỗi bộ phim là dàn diễn viên cùng với tình yêu nghề sự đồng cảm với số phận nhân vật các diễn viên tạo cho mình sức ép cách làm mới mình trong từng vai diễn tại vì khán giả bây giờ họ rất là tinh tế họ sẽ nhìn ra được xem là diễn viên họ có th- họ có hết lòng với cái cái cái nhân vật hay không và họ có thực sự là họ cảm được từ trái tim họ để họ chuyển đến cái cảm xúc cho khán giả hay không cho nên là phương luôn luôn đặt mình vào cái hoàn cảnh của nhân vật để cảm giác rằng nếu Lê Phương rơi vào hoàn cảnh đó Phương sẽ phản ứng như thế nào để mà có thể thể hiện được cái cái khác cái con người của mình thực sự trong cuộc sống bởi vì là đời trên phim thì nó như đời thực ấy thế nên nó phải dồn những cái ờ, cái diễn nó hơi hơi cao hơn một chút xíu mình cũng phải đánh cược bản thân mình một chút là nếu như mà mình làm mới bản thân mình mình thay đổi cái tạo hình của nhân vật mình diễn một cái kiểu khác điều quan trọng ở đây là thanh hương có yêu vai diễn của mình hay không có sẵn sàng hy sinh bản thân mình lăn xả vai diễn để gửi tới cho khán giả những cái tạo hình mới mẻ ấn tượng có thể nói các bộ phim về đề tài gia đình đã được ekip làm phim đầu tư nhiều công sức và tâm huyết Tuy nhiên, dưới góc độ những người làm phim của VTV, phía sau từng dự án phim là một thử thách lớn dành cho mỗi ekip khi lựa chọn khai thác về chủ đề được nhiều khán giả quan tâm này. Với cái dòng phim gia đình ấy có đặc thù đấy là uh, nó gần gũi và mọi người khai thác rất là nhiều nên nó cái khó cũng lại chính là nằm ở đấy là khi chúng ta có thể đưa vào rất là nhiều những câu chuyện đời thường nhưng ngược lại là làm sao để những cái câu chuyện đấy nó lại phải mới nó phải khác với những cái mà mình đã làm thì đấy là cái thách thức đầu tiên của cái người làm phim với cái nhu cầu của khán giả bây giờ cái đề tài gia đình là cái đang rất hấp dẫn có thể một số khán giả cho rằng là tại sao bây giờ ở trên VTV nhan nhản các cái đề tài về gia đình các cái tiểu tam những cái xung đột nhưng với chúng tôi đấy là đời sống đấy là những cái hiện thực mà mỗi con người ở trong xã hội đâu đó sẽ nhìn thấy bóng dáng mình trong đó chúng tôi xoáy sâu vào để đánh vào những cái thứ mà có thể là bạn có thể là tôi có thể là chúng ta sẽ bớt phải sắp tới thì chúng tôi cũng có uh, ờ, 3 đến 4 bộ phim về đề tài ờ, gia đình. Chúng tôi cố gắng update uh, ngoài những cái chuyện đề tài gia đình thì ngoằng thêm những cái yếu tố về ngành nghề cũng như là những cái hơi thở cuộc sống mới hiện nay để từ những câu chuyện cũ mà chúng tôi có thể làm mới lại những câu chuyện mang cái sự hấp dẫn và uh, update được cái hơi thở thời đại cho người xem. Để cảm nhận rõ hơn những nỗ lực sáng tạo của đội ngũ làm phim, quý khán giả tiếp tục theo dõi các bộ phim về đề tài gia đình đang phát sóng trên VTV. Hương vị tình thân 21 giờ thứ hai đến thứ sáu trên VTV1. Mùa hoa tìm lại 21 giờ 30 thứ hai, thứ ba, thứ tư trên VTV3. Hãy nói lời yêu 21 giờ 30 thứ năm, thứ sáu trên VTV3. Thương con cá rô đồng 14 giờ thứ bảy chủ nhật VTV3. năm 2019 đã đánh dấu một năm phát triển vượt bậc về việc đổi mới, dám nghĩ dám làm